Xin chào tất cả anh chị em Chào mừng tất cả anh chị em đến với kênh youtube của Quang Dũng DVD Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về thị trường chung trong thời gian tới sẽ như thế nào đặc biệt là chúng ta sẽ trường tiếp trực tiếp phân tích xem là những cái yếu tố nào có thể tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn đặc biệt những bạn nào đang đầu tư lướt sóng thì đây là một video quan trọng để giúp cho bạn có góc nhìn khách quan hơn về thị trường nếu anh chị em đang nghe rõ đang có mặt ở trên kênh youtube thì có thể comment cho Dũng là nghe rõ được không ạ anh chị em nghe rõ thì có thể comment nghe rõ để chúng ta bắt đầu trong một vài phút nữa à, Dũng ờ, biết rằng là khi mà chúng ta đầu tư đặc biệt là trong đoạn này những bạn mà ở ờ, trong một thời gian dài thời gian dài mà chưa có kết quả thậm chí là bị thua lỗ thì thời điểm này là thời điểm rất là sốt ruột bởi vì chúng ta biết rằng là có thể có những khoản vay đúng không có những khoản vay hoặc là gì ạ à, chúng ta tập trung chỉ đầu tư thôi nên cái việc mà chi phí ăn uống hoặc là chi phí về à, những cái yếu tố sinh hoạt nó ảnh hưởng rất lớn đến gì ạ à, cái tâm lý đầu tư của chúng ta vậy à, nếu ở trong này mà chúng ta lại cứ đầu tư và đặc biệt là một cách vội vàng thì dẫn đến là gì ạ không những không có lợi nhuận mà thậm chí là bị mất tiền ở trong một cái gì ạ à? trong cái xu hướng nó không rõ ràng đặc biệt là những cái đợt mà có thể rút bỏ trong thời gian tới cái thứ hai là gì ạ chúng ta cần phải tận dụng tận dụng cơ hội tại vì nếu chúng ta thấy là cái số lượng cổ phiếu trong một cái giai đoạn này nó không nhiều nên cái việc mà chúng ta tận dụng những cổ phiếu dẫn đầu dẫn dắt những cái ngành tốt nhất trên thị trường đó là cái tận dụng quan trọng nhất và điều thứ ba nữa là gì ạ đó là gì ạ việc giữ tiền tại vì trong một chu kỳ chẳng hạn như là để đạt được cái lợi nhuận 50 hoặc 100 phần trăm trong những chu kỳ như này thì về cơ bản chúng ta vẫn có thể có được khoản lợi nhuận như vậy nhưng tuy nhiên gì ạ tuy nhiên cái việc mà gì ạ chúng ta cần phải lựa chọn đúng nhịp vì vì mỗi một nhịp nó có một cái cổ phiếu dẫn đầu đấy à, à, cổ phiếu hưởng quyền đó là những ngày mà chúng ta chia cổ tức thì đó gọi là hưởng quyền à, quay trở lại phân tích về cái chỉ số thị trường quay trở lại phân tích xem là là à, thị trường chúng ta đang có gì đúng không ạ xem là chúng ta đang có gì trên thị trường à, có lẽ chúng ta nhìn thấy cái chỉ số của thị trường đấy ạ các bạn nhìn đấy ạ nhiều cổ phiếu thì tăng được đôi chút phần trăm à, có một vài cổ phiếu thì tăng mạnh hơn như là 4,2 phần trăm đây ạ và à, về cơ bản thì trong thời gian vừa qua thì phần lớn các cổ phiếu nó không đạt như kỳ vọng đầu phiên hôm nay chúng ta thấy là tăng mạnh cuối phiên thì rõ ràng có chút điều chỉnh khối lượng có sự gia tăng tí nữa chúng ta sẽ phân tích về kỹ hơn ở đây chúng ta sẽ xem một số các câu chuyện giả sử ở đây chúng ta sẽ phân tích xem rằng là cái thông tin ở bên ngoài có cái điều gì chẳng hạn như là thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước chỉ đạo phân loại bất động sản để giãn nợ thì nếu gọi là phân đoạn bất động sản để giãn nợ thì thị trường lúc này nó không không phải là tốt lắm bởi vì rõ ràng là giãn nợ tức là đang vẫn là khó khăn nên để giãn nợ thì thực sự là là nó sẽ không an toàn à, chúng ta có thể xem xét một số các à, chẳng hạn như là VPBank à, chính thức bán 15% cho một cái cổ phiếu Nhật Bản và mới một cái cổ phiếu mà được gì ạ à, nâng là cái vốn để huy động nâng vốn để gì ạ à, để để phát triển để vốn uh, lưu động của mình thì rõ ràng đây là một cổ phiếu và chúng ta thấy là tiềm năng khi mà cái lượng cổ phiếu được uh, thêm vào gần 40.000 tỷ cũng là con số rất lớn và chúng ta còn một rất nhiều các thông tin khác nữa nhưng đề cơ bản chúng ta thấy là ở trong đoạn này thì chúng ta cần lưu ý một số thông tin đó là gì ạ thông tin về các uh, công ty mua bán sát nhập như nào và đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý ạ à, xin chào bạn à, thành thành tuân thành Xin chào Võ Thông và rất nhiều các bạn đang có mặt đây ạ. À, xin chào bạn à, Trương Ngọc Toàn, Nguyễn Thảo, Tỉnh Hà. Thế thì à, Phương Lê, để chúng ta thấy là có nhiều cái thông tin khi mà chúng ta xem lần này nó không rõ ràng. Và nếu nó không rõ ràng thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là việc mà để đầu tư nó sẽ gặp những cái vấn đề nhất định bây giờ chúng ta sẽ phân tích một cái chỉ số đó là chỉ số phái sinh tại sao chúng ta phân tích chỉ số phái sinh à, trước khi mà phân tích chạy chỉ số phái sinh thì à, Dũng cũng à, muốn là giao lưu một chút với anh chị em trên bà bạn Phạm Quang anh chị em có câu hỏi thì đặt ở phía bên dưới ạ à, Nguyễn Huy Ngô Văn Dũng Trương Ngọc Toàn Võ Thông thì các bạn có thể đặt ở bên dưới ạ bạn Thanh Hà à, đang nắm giữ cổ phiếu PVS PVD có nên nắm giữ hay không âm 8 phần trăm âm 8 phần trăm là Dũng bán rồi nha các bạn nha lý do tại sao bán thì có lẽ tí chúng ta sẽ nói kỹ hơn ạ Xin chào Hùng Vũ Phạm Hoàng Thế thì bây giờ nha, à, các bạn cùng với Dũng là cùng phân tích đúng không ạ mình cùng phân tích để mình hiểu rõ hơn về thị trường đúng không ạ cùng, cùng phân tích để hiểu rõ hơn về thị trường xin chào thi bạn à, Nguyễn Minh Trương Ngọc Toàn ok thì bây giờ chúng ta phân tích nha để chúng ta không mất thời gian đây là chỉ số đây các bạn nhìn thấy đây là chỉ số của phái sinh nếu các bạn để ý một chút nha thì trong một cái xu hướng giảm của phái sinh thì chúng ta nhìn này chúng ta nhìn nha bây giờ chúng ta quan tâm này đây là cái đỉnh của phái sinh đỉnh ngắn hạn biết cái đỉnh này đỉnh cái phái phái sinh ạ đúng không khi mà đỉnh cái phái sinh là đỉnh đầu tiên là cái khoảng thời gian khá lâu rồi và sau mỗi một nhịp tăng rất mạnh thì phái sinh lại không tăng được giảm tiếp và lần tương tự như vậy khối lượng thì gì ạ chúng ta thấy là rất thấp sau đó thất bại lần này thì chúng ta thấy là bắt đầu có một cái phiên tăng có khoảng trống không lên được phiên thứ hai là gì ạ chúng ta thấy doji đấy ạ đây chúng ta nhìn lại doji không lên được hôm nay chúng ta lại thấy có một khoảng trống tiếp tục gì ạ đi xuống vậy những cái phiên liên tục có khoảng trống doji khoảng trống như này với phái sinh thì theo các bạn có gì ạ có ok không ạ theo các bạn nó đang tích cực hay tiêu cực ạ à? đây chúng ta nhìn về phái sinh ạ rõ ràng gì ạ cái khối lượng của nó à, cũng đều nhau nhưng rõ ràng sự biến động có khoảng trống trong một cái quả chúng ta đã sóng hồn để vượt thoát ra một cái xu hướng này thì rõ ràng ở đây nó không thể thậm chí là gì ạ hay là để bứt phá chúng ta gọi là bùng nổ theo đà thì cái cái dự yếu như này rất là khó khăn à, thậm chí là gì ạ nó sẽ không an toàn chúng ta nhìn kỹ hơn ở trong cái gì ạ <coughs> chỉ số của VN30 thì rõ ràng là à, cái chỉ số của một giờ thì đây là khoảng trống đây là khoảng trống và sau khi khoảng trống này thì bắt đầu nó kéo xuống phía trên là, là vùng cản rất lớn và chúng ta biết là chỉ số VN30 trong lúc này VN à, nó bị ảnh hưởng bởi chỉ số phái sinh và nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì chúng ta thấy phía trên này là một cái vùng cản rất lớn và để vượt qua vùng cản này thì cái vùng này nó sẽ tạo ra một quá trình tích lũy vậy quá trình này tích lũy hay không thì về cơ bản chúng ta thấy chưa tích lũy bởi vì nếu quan sát về khối lượng phân phối phái sinh thì trong thời gian vừa qua là phân phối nhiều hơn tức là phái sinh chúng ta thấy là cái việc mà các hợp đồng đang bán ra nhiều hơn đang chúng ta là đang sọt nhiều hơn nên từ cái điều này thì chúng ta thấy là việc mà để phái sinh mà nó đang có những tín hiệu không được tốt thì rõ ràng là cơ sở chúng ta thấy là chưa được ổn định đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là thế khi mà các bạn đầu tư phái sinh á thì các bạn thấy rằng là đầu tiên chúng ta phải nhìn vào nó hết xu hướng các bạn nhá khi mà cổ phiếu hết xu hướng thì lúc đấy chúng ta mới à, có sự an toàn bởi vì cái quá trình này cái biến động này và nếu trong trường hợp tích cực nhá tích cực thì ngày mai nó hồi các bạn nhá nó hồi lên phía trên này mà khối lượng thấp nó giảm thì lúc đấy các bạn có thể xử lý bằng cách là sọt sọt là sọt đó các bạn sọt ở trên cái đỉnh cao nhất ở phía trên này nếu trong nó hồi với khối lượng thấp và chúng ta cắt ra khoảng độ 2 đến 3 điểm thì đấy là cái cách sọt an toàn mà sau đó thì bạn cắt lót à, bạn gì ạ à, đưa cái gì ạ à, cái uh, top lót ở đây giảm xuống thì đấy là cách mà các bạn nếu đầu tư phái sinh nó như như vậy bởi vì ở đây chúng ta hiểu là gì ạ à? ở những cái cái cái phương pháp này Dung muốn bắt đầu đưa phái sinh vào và một số các chỉ số về gì ạ VSA để các bạn có thể ứng dụng được Đấy. ngày mai thì các bạn theo dõi và tầm khoảng thời gian này Dũng bắt đầu đưa cái chương trình ứng dụng VSA vào phái sinh về đầu tư chứng khoán để các bạn có thể nhìn thấy rằng là tại sao à, sử dụng những cái chiến lược như vậy thì nó có độ an toàn cao đặc biệt là các bạn đầu tư nước sóng và nhìn ra được thì à, những cái cổ phiếu nào có an toàn so với chúng ta ở, ờ, ở đây chúng ta sẽ quay trở lại về cái chỉ số của thị trường chung à sau khi mà chúng ta nhìn thấy phái sinh nó không ổn thì bây giờ chúng ta phải quay lại thị trường chung xem là thực hư nó ra sao đúng không ạ phải xem nó xem ra sao thì Dũng vẫn phải nói đi nói lại là thị trường chung mà nó lên được các bạn muốn lên được thì điều đầu tiên nó phải có cổ phiếu dẫn đầu đúng không có cổ phiếu dẫn đầu thì bây giờ chúng ta quan sát về cái chỉ số của VN Index đây chỉ số VN Index quan sát một số các công ty chứng khoán á, thì Dũng thấy là, là họ đang nói là xu hướng thị trường sẽ lên là 1015 tức là vượt qua cái đỉnh này này trong ngắn hạn đấy đây là à, nghe thông tin bên ngoài Dũng có đọc cái số công tin trên báo chí họ dựa vào đâu để biết được là cái xu hướng này sẽ đi lên trong ngắn hạn thế thì khi mà chúng ta phân tích thì bây giờ chúng ta gì ạ thực ra đầu tư chứng khoán nó thực sự đơn giản nếu các bạn chỉ cần là quan tâm đến kháng cự và hỗ trợ đúng không đấy thế thì các bạn biết rằng là thị trường bùng nổ theo đà là đây nè đây là những đêm phim bùng nổ theo đà bạn nha đây là biên bùng nổ theo đà đúng không đây là bùng nổ theo đà mà tại sao lại là không có bùng nổ bùng nổ theo đà là phiên giá gì ạ à, cao phiên hôm trước à, khối giá ít tăng ít nhất là hai phần trăm trở lên và khối lượng cao hơn phiên hôm trước đặc điểm của bùng nổ theo đà nó là gì ạ à? nó phải phiên ít nhất từ phiên thứ tư trở đi tức là sau khi phiên hồi phục thứ nhất đây phiên hồi phục phục thứ nhất phiên hồi phục thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy và đây là phiên thứ 8 và cái phiên thứ 8 này khối lượng nó cao hơn phiên thứ nhất thì chúng ta gọi là bùng nổ theo đà đấy đấy là chúng ta có thể thấy được cái điều này à, trong cái à, à, quá trình đầu tư năm 2012 đây là bùng nổ theo đà gì đó đấy đây là nó năm rất lâu rồi còn 12 thì làm gì có cái tạo đáy đâu mà bùng nổ theo đà đấy chúng ta 12 thì không có đáy mà bùng nổ theo đà các bạn nha làm gì nó có đáy mà bùng nổ theo đà đấy nên à 22 ạ không có đáy mà bùng nổ theo đà quá trình này những cái bùng nổ theo đà nếu quá trình rũ bỏ lần thứ nhất thứ hai ở trong đoạn đầu thì nó sẽ gì ạ rất là yếu nên nó không thể bùng nổ theo đà được đấy <clears throat> đấy là các bạn à, phải hiểu rõ bùng nổ tức là ở đây uh, Dũng nói một chút này đó là gì ạ trong khi thị trường này đây là cái câu nói mà khi mà thị trường tạo đỉnh nó sẽ có rũ từ 3 đến 5 lần khi phần lớn nhà đầu tư cá nhân đã gì ạ bán hết ra lo lắng sợ hãi thì lúc đó thị trường sẽ có phiên xác nhận đầu tiên sau khi phiên xác nhận đầu tiên thì chúng ta không mua ngay và bắt đầu từ phiên thứ tư đến phiên thứ 9 trở đi nếu xuất hiện bùng nổ theo đà tức là giá tăng ít nhất là hai phần trăm với khối lượng cao phiên hôm trước thì chúng ta bắt đầu mua vào chúng ta sẽ tập trung vào mua cổ phiếu dẫn đầu một số trường hợp bùng nổ theo đà thất bại đó là chuyện bình thường và chúng ta cần phải cắt lót về cơ bản thì chúng ta bắt đáy là chúng ta dựa vào bùng nổ theo đà vậy ở đây chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy sau khi bùng nổ theo đà thì cả một cái vùng như này thì chúng ta gọi là quá trình tích lũy là cái quá trình tích lũy trong quá trình tích lũy này là quá trình thu gom của các tổ chức nhưng tuy nhiên việc thu gom này nó làm cho chúng ta chán nản mệt mỏi sợ hãi và để tăng được ở trong những đợt này thì sau khi test cung lần thứ nhất lần thứ hai khối lượng có thể cạn kiệt nhưng lần thứ ba khối lượng bắt đầu gia tăng lần thứ tư khối lượng gia tăng tiếp thì rõ ràng là gì ạ à? cái việc phải tạo đáy ở đây nó sẽ à, không có độ an toàn các bạn hiểu đơn giản là gì ạ à? mỗi một lần test đáy ở đây này test đáy ở này mà khối lượng nó lại tiếp tục gia tăng à, gia tăng hoặc là ngang phiên này mà nó không có phiên kéo lên mạnh thì rõ ràng chúng ta sẽ không có một cái phiên gọi là phiên đỡ cung phiên đỗ cung hay ở trong vết A người ta gọi là phiên khối lượng lớn mà giá tăng mạnh đây gọi là phiên đỡ cung các bạn nha đây là phiên đỡ cung tức là sau khi giảm rất mạnh thì cổ phiếu giảm mạnh khối lượng lớn giá tăng mạnh thì gọi là phiên đỡ cung nếu cái vùng này nó không có phiên đỡ cung thì việc bùng nổ theo đà ở trong những viên tiếp theo là rất thấp được chưa rất thấp và cái điều kiện quan trọng nữa để các bạn biết rằng là vậy trước khi bùng nổ theo đà à đây cái, cái kiến thức này nếu mà trước khi bùng nổ theo đà trước khi tạo ra một cái phiên tăng mạnh thì theo các bạn nó cần phải điều kiện gì đấy nó cần điều kiện gì mà khi các bạn đây là những cái kiến thức mà Dũng dạy hướng dẫn cho các bạn á các bạn sẽ thấy là nó rất đơn giản nếu các bạn nào tập trung vào nó tập trung và thực sự tập trung vào nó bây giờ các bạn nhá bình thường thì à, bình thường trong đầu tư các bạn biết rằng là thường là một phiên tăng thì trước đó nó phải là phiên một là rũ mạnh như bạn gì đó bạn Nguyễn Huy Hoàng phải rũ mạnh hoặc là gì ạ hoặc hoặc là gì ạ đấy chúng ta cần không cần quan tâm phân tích như nào chúng ta cần biết ngay là một là nó phải rũ mạnh trước khi tăng hai là nó cần phải test đúng không test tức là gồm cái biên độ rất là nhỏ đúng không nhỏ thế thì rũ là do cái sự hoảng loạn tạo ra còn test đó là gì ạ những cái phiên siết chặt đúng không siết chặt kiểm tra lại giá và khối lượng nhỏ vậy ở đây chúng ta nhìn thấy ngay các bạn nhìn thấy ngay vậy thị trường lúc này nó có phải là test không ạ à? đấy chúng ta nhìn lại đây nếu chúng ta nhìn kỹ thị trường chung đấy. vậy cái thị trường chung bây giờ nó hồi như này ạ hồi hồi hồi nhưng rõ ràng là khối lượng đấy rất lớn đúng không khối lượng rất lớn vậy khối lượng rất lớn thì cái việc mà bứt phá để đi lên mạnh theo các bạn cái tỷ lệ này nó an toàn không đấy nó không siết chặt khối lượng còn đang lớn mà khối lượng lớn ở đây trên cái vùng kháng cự mạnh đúng không đấy thế thì rõ ràng là gì ạ à? nó sẽ gì ạ à? gặp rủi ro đúng không đấy là cái gặp rủi ro và các bạn thấy là cái việc mà để đi lên như này làm sao mà Dũng nãy Dũng gặp một tờ báo tờ cái phân tích của cái thị trường của một số chuyên gia bảo thị trường bắt đầu thì tăng mạnh trong đợt này thì chúng ta thấy là nó không thể nào đúng được khi mà chúng ta thấy là nó không có đủ điều kiện kia khi nó không có đủ điều kiện thì nó sẽ thất bại đấy thất bại thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại về Thế với những cái điều kiện như này thì các bạn thấy là bây giờ Dũng đang tập trung vào tổng thể. Cái tổng thể thì rõ ràng là gì ạ? Bây giờ nếu các bạn nhìn xem là các bạn đang mua cổ phiếu một vài cổ phiếu xem là các bạn kiếm được lợi nhuận chưa? Yeah, kiếm được lợi nhuận chưa trong những một vài cổ phiếu mà các bạn đang mua. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cái cổ, cổ phiếu một như một bạn vừa rồi là mua cổ phiếu PPS mà đang lỗ 8%. Nếu bạn lỗ 8% thì Dũng cho rằng là bạn đang mua điểm này. Đúng không ạ? mua điểm này nếu các nhìn thấy này mua điểm này thì cái khối lượng biến động ở đây nó rất là lớn cái thứ hai là cái đây nó không phải siết chặt thứ ba là phiên xác nhận này nó không đạt khối lượng này nó còn thấp hơn được khối lượng này thì bạn mua là bạn bị sai Đấy. nếu bạn bị sai cái điều đầu tiên bạn phải bán đó là gì ạ là cổ phiếu bị gãy SMA 20 bạn phải bán hết rồi SMA 20 là bạn phải bán hết rồi bởi vì khi mà cổ phiếu gãy SMA 20 mà trong một cái gì ạ một xu hướng lỏng lẻo như này thì gặp rủi ro vậy bây giờ trong trường hợp hồi như này các bạn biết là hồi khối lượng thấp mà phía trên này là cản lớn bạn mua như vậy là thua rồi đúng không ạ đấy đấy đấy là cái mà phân tích cho các bạn thấy ạ Dũng phân tích cho các bạn một vài cổ phiếu để các bạn hỏi ạ C trước khi phân tích thì à, chúng ta lại phải quay trở lại phân tích một bài cổ phiếu vốn hóa lớn nữa nha các bạn à, à, lưu ý một chút ạ tại vì tại sao dũng phải phân tích vốn hóa lớn trước xem là cái nhóm đấy nó đang khỏe hay yếu tại vì nếu nó khỏe thì tất cả những cái liên quan đến thị trường chung nha liên quan đến thị trường chung là chúng ta cần phải té ngay rồi bây giờ chúng ta xem là cái sự đồng thuận của thị trường chung với nhóm cổ phiếu blue chip nó có đồng thuận hay không nếu nó không đồng thuận thì rõ ràng là chúng ta phải xem là cái nào là cái chủ đạo trong thời gian tới còn nếu đồng thuận thì trường chung có thể nó sẽ gì ạ tạo ra những đợt rút bỏ đầu tiên là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu Vietcombank cổ phiếu Vietcombank Vietcombank thì phía trên này cản lớn cổ phiếu sau khi gãy SMA 50 khối lượng lớn hồi như này thì chúng ta vẫn chưa thấy an toàn nha nha khi nó chưa an toàn thì chúng ta thấy là chúng ta chưa thể mua được lúc này dù rằng là nếu nó vượt qua SMA 50 trên nền tảng tích lũy rũ bỏ như này thì đây là cổ phiếu Dũng rất là yêu thích trong thời gian tới nha rất yêu thích luôn ạ đấy nên chúng ta thấy là cổ phiếu này so với thị trường chung nó đang mạnh hơn thị trường chung thì đang lao dốc nhưng cổ phiếu này đã nằm trên đỉnh đỉnh gì ạ MA50 tức là đang ở gần đỉnh MA50 trong các trường hợp gì ạ à, nó đang gặp những cái đủng đỉnh này thì nó cần phải tích lũy là chuyện bình thường đấy nên những cái cổ phiếu và blue chip như này thì dòng tiền lúc này nó cũng không đi được xa đâu nếu chúng ta có thể thấy rằng là x2 x3 với cổ phiếu này là rất thấp BIDB đi ạ à, chúng ta sẽ xem là những cổ phiếu mà vậy nếu BIDB trên cái biên độ như này thì chúng ta thấy là việc mà BIDB cũng khỏe đúng không so với thị trường chung nó cũng khỏe hơn nhưng rõ ràng cái sự đeo bám ở đây khá nhiều và nó cũng về cơ bản thì rõ ràng test lần thứ nhất này à, ờ, lần thứ hai khối lượng nhỏ lần thứ ba khối lượng nhỏ hơn thì rõ ràng tại thời điểm này nó cũng khá là ok Đấy, nếu nhìn về góc độ nào đó khá ok nên ở đây chúng ta đang là trong trường hợp vì nó ok thì chúng ta sẽ phân tích thêm một vài cổ phiếu khác nữa CTG à, CTG thì cũng tương tự như vậy tức là đây là một cái nền hỗ trợ rất mạnh và khi kéo lên không có khối lượng thì rũ bỏ và trong trường hợp ở đây tính ra là nếu cổ phiếu này bị gãy thì khả năng gãy sâu cũng gì ạ à, khó thể khả năng diễn ra chúng ta phân tích thêm một vài cổ phiếu vốn hóa lớn khác STB cũng tương tự như vậy sao ạ STB STB thì cũng là cổ phiếu mạnh hơn thị chung và cũng đang có xu hướng tích lũy khá là tốt và hiện tại thì ạ à, test lần thứ nhất này lần thứ hai ờ, kéo lên chưa đạt lần thứ ba và hiện tại đang tiếp tục kịch lũy thế ở đây khi mà chúng ta tổng kết một vài cổ phiếu đấy ạ về ngân hàng thì chúng ta thấy là rõ ràng là ngân hàng đang gì ạ mạnh hơn thị trường chung các bạn comment cho dũng là ngân hàng đang mạnh hơn thị trường chung đang mạnh hơn thị trường tức là nếu chúng ta nhìn về tổng thể rất nhiều các cổ phiếu đang bị gì ạ đang bị thị trường chung kéo thị trường chung trong đó có thể những họ như là Vin như là thế giới di động như là một vài cổ phiếu khác thì rõ ràng một vài cổ phiếu gì ạ ngành ngân hàng đã có xu hướng mạnh hơn ạ đầu tiên chúng ta cần phải xu hướng mạnh hơn đã thế câu chuyện này chúng ta nói lên điều gì câu chuyện này chúng ta nói lên điều là các bạn cần phải tập trung vào nhóm cổ phiếu mạnh trong cái mà cổ phiếu dẫn đầu tức là cái cổ phiếu mạnh đấy mà nó cần phải có những cổ phiếu dẫn đầu để chúng ta tập trung và nó sẽ có một cái nhiều nhóm cổ phiếu yếu hơn thị trường như là Techcombank việc nguy hiểm phần lớn là mọi người đang bị mắc một cái bệnh đó là gì ạ yêu thích cổ phiếu hoặc là phân tích một cổ phiếu một cách gì ạ không khách quan chẳng hạn là có nhiều nhà đầu tư thì vì yêu quý cổ phiếu MB hay là Techcombank mà sau đó thì ạ thấy nó rẻ chúng ta mua vào và nó không lên được bởi vì chúng ta không hiểu rõ rằng cổ phiếu nó lên được nó phải có dòng tiền và dòng tiền nó là từ bên trong những yếu tố về kinh tế vĩ mô yếu tố về gì ạ à? tăng trưởng cổ phiếu yếu tố yếu tố mà chúng ta không biết được có thể là thâu tóm sắp nhập vào đó nó dẫn đến là dòng tiền tham gia và những điều đó nó phản ánh lên cổ phiếu và chúng ta tập trung vào cổ phiếu tương tự như vậy và khi chúng ta tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn đang ở kênh xuống tăng thì sau khi chúng ta nhìn xu hướng thì chúng ta quay trở lại phân tích nguyên nhân ngòi nổ chất xúc tác nào để tạo ra cái độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu trong thời gian tới thì lúc đó chúng ta phân tích nó an toàn hơn ngược lại các bạn đang phân tích theo gì ạ vì các bạn yêu cổ phiếu MB các bạn cho nó rất nhiều các tính năng lợi ích vào đó và chúng ta bảo là đây là cổ phiếu tốt nhưng rõ ràng nó không có dòng tiền nên dù nó không có dòng tiền thì chúng ta bảo là cổ phiếu tốt mà không có dòng tiền thì thôi để nó sang một bên bởi vì nó chưa lên được SHB cũng tương tự như vậy nó là cổ phiếu không có dòng tiền vậy dòng tiền của nó so với thị trường chung nó đang đi ngang nên ở đây chúng ta đang ngờ thị trường chứng khoán hiện tại ngân hàng nó đang có sự phân cực rất là rõ ràng tức là đã có một nhóm cổ phiếu đã mạnh hơn thị trường và hiện tại đang gì ạ tạo ra những quá trình tích lũy tốt và nếu bạn hiểu rõ thì bạn sẽ tập trung một hoặc hai cái cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm ngân hàng thì lúc này chúng ta thấy là để từ nay đến cuối năm chúng ta có thể gì ạ tạo ra một khoản lợi nhuận 50 thậm chí là x1 x2 tài khoản là chuyện rất bình thường tuy nhiên thì à, nếu bạn lựa chọn một cổ phiếu yếu hơn thì rõ ràng nó không lên và thậm chí là thị trường chung nó giảm bạn sẽ bị thua lỗ không biết là Dũng nói điều này các bạn có thấy rằng nếu có hay thì có thể comment à tức là ở đây với góc nhìn mỗi bạn nào có thể bạn đưa ra những cái à, cái thông tin mà các bạn chưa hiểu hoặc là các bạn có thể đưa ra những cái gì đó mà các bạn à, thấy rằng là cái việc mà phân tích như này nó không mang lại kết quả thì các bạn có thể comment các bạn đưa ra Dũng sẽ giải đáp hết ạ à, ok xin cảm ơn bạn à, Nguyễn Trai Mâu Nguyễn à, Mai Châu đấy là cái điều mà chúng ta có thể hiểu bởi vì rõ ràng là gì ạ nó không phải là cổ phiếu xuất sắc mà chúng ta mua đúng không nó không phải là cổ phiếu dẫn nào nó không phải là cổ phiếu mà tuyệt vời nhất để chúng ta mua à, nên cổ phiếu dẫn đầu là cái điều quan trọng chứ không phải là yêu thích cổ phiếu nếu cứ yêu thích cổ phiếu Vinamilk à, một chu kỳ rất là dài nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng cả một chu kỳ lớn này ạ à. chúng ta nhìn này à, chu kỳ lớn chu kỳ lớn bao giờ nó mới quay trở lại đỉnh vậy ở đây chúng ta thấy là rõ ràng cổ phiếu này nó chỉ hồi thôi ạ à, là để đi lên được hay không thì nó phải bước vào một giai đoạn hai hiện tại nó đang bước vào giai đoạn hai nhưng giai đoạn hai này này là nó mạnh hơn thị trường chung nhưng nó có quá trình tích lũy hay không thì chúng ta cần phải xem tiếp nha và những cái tốc độ tăng trưởng ngoi nổ của Vinamilk nó không còn nhiều dư địa nữa đấy <coughs> đấy thế thì đấy là cái cái mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta phân tích chúng ta sẽ phân tích một cách khách quan cổ phiếu nào mạnh hơn đúng không cổ phiếu là tốt hơn đấy, đấy là cái đầu tiên à, vậy khi mà chúng ta phân tích điều này thì chúng ta có góc nhìn như nào ạ góc nhìn như nào góc nhìn đầu tiên là gì ạ đó là rõ ràng thị trường chung để tăng được thì nó rõ gì ạ không còn nhiều dư địa nha tức là để thị trường chung nó tăng được đây chúng ta nhìn thị trường chung tăng được thì cái việc mà phía trên này kháng cự rất mạnh yeah, kháng cự rất mạnh nó không còn nhiều nên nếu mà trong trường hợp thị trường bị rũ bỏ à, có như là rũ bỏ tại vì nhóm cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi là nhóm cổ phiếu rũ bỏ để tạo ra xu mới thì lúc quá trình rũ bỏ này là lúc chúng ta sẽ nhận diện xem là cổ phiếu nào rũ bỏ mạnh nhất và sau đó hồi phục ngay chúng ta sẽ mua và đó chính là cách mà Dũng luôn tham gia vào đúng cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu tốt nhất trong một chu kỳ tuyệt vời nhất tức là lúc mà thị trường chung đảo chiều thay vì chúng ta hoảng loạn thì chúng ta sẽ xem xem là những cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi trong thời gian vừa qua cái nhóm cổ phiếu nào cái cổ phiếu dẫn đầu nào nó giảm mạnh và nó bật lên luôn chúng ta gọi là quả bóng tennis nó có hai dạng một là cổ phiếu giảm và nó rơi nằm bẹp xuống thì trong cái cuốn sách uh, của cái Mac Mini ông nói là quả trứng thối còn một cái quả nó là giảm xuống xong bật nảy lên tức là giảm xong hồi ngay thì đấy chúng ta gọi là bóng quả bóng tennis và những cổ phiếu như vậy chúng ta sẽ mua và nắm giữ thì thị trường xấu nó rũ hết rồi thì nó lên gần như là lên rất là nhanh và đấy chúng ta gọi là cách mua những cổ phiếu dẫn đầu trong một chu kỳ mới đấy là cái góc độ đầu tiên chúng ta nhìn về xu hướng trước ạ tại vì sau khi rú hướng thì các bạn có thể phân tích ngược lại về những yếu tố ngoài nổ để giúp cho các bạn có thể tăng mạnh không ạ thì bạn thấy là tin tốt đấy tin tốt là cái việc là gì ạ bạn thích cổ phiếu này thôi còn cái việc cổ phiếu này các bạn nhìn vào cái thị trường chung với cổ phiếu này SHB thì rõ ràng là nó đang yếu bằng hoặc là yếu ngang thị trường chung SHB ạ SHB đi ngang này thì chúng đang đi ngang thì bạn nhìn thấy là đó một ông đi ngang một ông đi ngang thì rõ ràng là ông nào mạnh hơn thì ông mua vào chứ tại sao chúng ta đây là cái cách để các bạn nhìn thấy ạ cách để các bạn nhìn thấy là cổ phiếu mạnh yếu luôn còn nếu bạn cứ mua cổ phiếu và thích thì bạn mua thì rõ ràng là gì ạ đấy là gì ạ yêu thích đấy, thì nên bạn Ờ, chiêm chia sẻ thì bạn thấy rằng là cái việc mà bạn hiểu rõ cái việc phân tích từng nhóm cổ phiếu từng lớp cổ phiếu thì bạn sẽ biết yêu thích hay không à, cái thứ hai là bây chúng ta sẽ xem là những cái mảng cổ phiếu mà chúng ta gọi là nó yếu hơn thị trường và nó có tác động lớn thị trường ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu thế giới di động là cổ phiếu yếu hơn thị trường à, yếu hơn thị trường bởi vì các bạn biết là thị trường thì nó tăng như bây giờ cổ phiếu này nó đang về đáy và chúng ta biết rằng là khả năng tạo đáy mất rất nhiều thời gian à, cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng thể nhìn vào một vài cổ phiếu tức là nó là gì ạ Vin chẳng hạn thế vic và nãy một bạn nó hỏi vic thì rõ ràng nó đang tạo đáy nên cái gì ạ? rõ ràng là xu hướng cổ phiếu này đang yếu thị trường về cơ bản chúng ta đang yếu thị trường nhưng chúng ta cũng không thể nào mua được à, đấy là cái chúng ta để ý ạ thì đấy là các bạn thấy đơn giản thôi ạ và thứ ba là chúng ta thấy là Vinhome đó. Vinhome thì dù là những thông tin để gì ạ có một cái doanh nghiệp nó mua vào những cái quá trình là thông tin nó hồi thôi tại vì có dòng tiền đâu mà lên mạnh được đúng không nó không lên mạnh được nên chúng ta thấy là rõ ràng là đang yếu thị trường rất nhiều vậy cái nhóm cổ phiếu yếu hơn thị trường thì các bạn có nên mua không Đó. cổ phiếu này thì có thể là gì ạ có hồi đôi chút nhưng rõ ràng so ngành của nó thì nó không đồng thuận tức là Vinhome đúng không VIX thì cái cổ phiếu này dù nó khỏe hơn hai cổ phiếu nhưng hiện tại không đồng thuận dòng tiền vẫn chưa có thì đấy là góc mà góc nhìn của DVD tức là gì ạ khi mà Dũng lựa chọn một cổ phiếu á thì Dũng lựa chọn cái điều đầu tiên là gì ạ đó cổ phiếu dẫn đầu thứ hai là ngành dẫn đầu thứ ba là có ngòi nổ số 4 thêm một cái là thị trường chung đang trong xuống tăng vậy nếu bạn lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu có ngòi nổ giành dòng dẫn đầu và đặc biệt là xu hướng thị trường đang xuống tăng thì bạn nghĩ rằng là để đầu tư bạn thua hoặc là bạn thì không có lợi nhuận thì làm sao và tìm cái nguyên nhân nào để bạn có thể bị thua lỗ ạ nếu cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu rồi mà được thua lỗ thì những cái cổ phiếu khác sẽ thua lỗ rất nặng nên cái việc đấy là việc chúng ta lựa chọn rất là kỹ rồi đấy thế thì thế thì các bạn à, cứ thực hiện và phái sinh thị trường phục vụ phái sinh nhưng chúng ta đang phân tích cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu thì ở à, cổ phiếu thị trường nó được bao nhiêu à thanh khoản được bao nhiêu nên chúng ta cứ đừng lôi phái sinh ra lỗi cho một cái vài cổ phiếu đó đấy là góc nhìn nó không đúng ạ tại vì nếu các bạn đầu tư phái sinh nha đầu tư phái sinh thì các bạn sẽ không bao giờ quan tâm đến nhóm cổ phiếu đó đâu Dũng nói thật khi các bạn đầu tư phái sinh thì các bạn cần phải xem là những cái tín hiệu xu hướng thị trường chung như nào xu hướng VN30 như nào cổ phiếu đó giá phái sinh nó đang vùng kháng cự hỗ trợ nó thuộc mẫu hình gì chứ bây giờ đi tìm mấy cái cổ phiếu mà bảo tác động lên thị trường vì do nọ kia đó là cách đổ lỗi rất là nguy hiểm nha đổ lỗi nguy hiểm lắm ạ ok thế thì uh, chúng ta sẽ thấy là một cổ phiếu như HPG cổ phiếu này thì mạnh hơn thị trường chung về cơ bản là mạnh hơn nhưng tuy nhiên thì à, nếu cổ phiếu này lên được thì cái điều kiện đầu tiên trong cái điều kiện đầu tiên Dũng nói là nó có một cái dấu ấn tăng giá mạnh có thể mất một hai phiên đấy là cái dấu ấn sau khi một hai phiên này thì nó cần phải kiểm tra trước khi tăng giá đấy, đấy là góc độ gọi là tích cực nên việc lựa chọn cổ phiếu sau khi lên đến đây thì chúng ta có cơ hội để kiểm tra lại lần nữa và khi nó kiểm tra thì chúng ta đợi một thời gian chúng ta mua đỡ mất thời gian công sức bởi vì biết đâu những đợt rũ bỏ như này thì sao thị trường nó xấu nó rút bỏ thì sao nên lựa chọn bạn mua trước cổ phiếu nó không mang lại kết quả và chúng ta phải mua đúng thời điểm đúng không mua đúng thời điểm chúng ta biết rằng ngành thép thì để ngành thép tăng được thì theo các bạn nó phải làm gì ạ các bạn thấy không ạ bây giờ chúng ta biết rằng là đầu tư thì chúng ta biết rằng là một cổ phiếu tăng được thì nó cần phải liên quan đến là ngành của nó ngành của nó có được hưởng lợi không nó liên quan đến cái cổ phiếu nó có dẫn đầu hay không nó liên quan đến gì ạ à? ngòi nổ cổ phiếu đó vậy theo các bạn ngòi nổ của cổ phiếu ngành thép lúc này là gì ngòi nổ là gì ạ à? là những yếu tố mà để tạo ra cái sự tăng trưởng của ngành thép lúc này là gì ạ à? ví dụ như là gì ạ à? nếu để ngành thép tăng thì đầu tiên là gì ạ à? cái ngành thép tăng nó phải có hai yếu tố <coughs> đúng không nó phải liên quan đến gì ạ à? nó liên quan đến giá thép tăng cái thứ hai là gì ạ à? nó liên quan đến gì ạ à? nó liên quan đến gì ạ à? cái sản lượng cái số lượng thép bán trên thị trường cái sản lượng thép bán thị trường và nếu nó không có sản lượng mà giá thép tăng thì làm sao doanh nghiệp vẫn có hàng tồn kho rất là dài rất là lớn nên dù là giá thép tăng nhưng hàng tồn kho nó lớn mà nó không lên được thì rõ ràng gì ạ à, nó không tạo ra doanh thu không tạo ra lợi nhuận và rõ ràng là chúng ta mua là thua đấy chẳng hạn như thế nên bạn thấy rằng là nếu giả sử trong lúc này mà giá thép tăng thì nó phải có hai ngòi nổ ngòi nổ thứ nhất là gì ạ à? là giá thép phải tăng trên thế giới nhu cầu thép tăng ngòi nổ thứ hai là gì ạ à? nhu cầu trong nước tăng như do hồi phục bất động sản còn các bạn phải đầu tư công để giá thép tăng thì rõ ràng nhu cầu đầu tư công nó sẽ không cao tại vì rõ ràng là cái số lượng để thép tiêu thụ trong đầu tư công nó không đủ đủ lớn dữ liệu không đủ lớn để làm cho ngành thép tăng tăng trưởng mạnh và cái cái mà chúng ta nhận ra nữa là bản thân là Hòa Phát có một vài lò cao đóng cửa thì đã quay trở lại chưa Dũng chưa phân tích ngược lại thép nhưng bây giờ chúng ta xem là hiện tại những lò lò cao nào của Hòa Phát đi hoạt động rồi vậy nếu chúng ta thành nhìn thấy quy mô của ngành sản lượng của ngành nó chưa đạt thì việc mà đầu tư hôm qua dũng có một bạn học viên bạn bảo bây giờ em mua thép em nắm giữ dài hơi hồi đấy bạn mua tại đây ạ đấy bạn mua ở đây ạ bạn mua lúc này là lúc có dũng mới chia sẻ trên thị trường nếu các bạn nào xem theo dõi video đó thì bạn mua đến bây giờ bạn cứ giữ cũng bán thì việc mà bạn đang có lãi rồi thì không sao cả nhưng rõ ràng những thời điểm này dũng không đánh giá cao đấy, trừ khi nó quay trở lại lên dũng bỏ rồi tính tiếp đấy cách mà dũng phân tích ạ à ở đây thì 10 ờ, triệu cái gì ạ 10 triệu vào HQC à, thực tế gì ạ các bạn nhớ là của rẻ thì là của ôi nhá của rẻ là của ôi bạn nên nhớ thế bạn thấy là FLC rất rẻ đúng không HQC cũng rất rẻ thế thì bạn thấy rằng là gì ạ câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người thành công mua cổ phiếu rẻ rồi nó đang kết quả kinh doanh không tốt mọi thứ không tốt nó là xấu cái điều thứ hai này đây một khối lượng lớn ở phía trên này cản lớn vậy muốn đi lên được thì phải vượt qua cản này mà đây nó có thanh khoản đâu mà bảo nó lên đấy là cái mà các bạn nên không thể nào mua cổ phiếu rẻ ôi được hay là cổ phiếu đang gọi là cổ phiếu bét bảng như các bạn đang hỏi vừa qua thì không biết là các bạn đã nhận ra thức ra chưa nhận thức cái việc mà gì cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu thị trường nhá hôm trước thì cái thời điểm này này các bạn nào có nhớ không ạ tôi dũng nói là cổ phiếu này là cổ phiếu vai đầu vai cần phải bán ra hết nhưng có một số bạn thì bảo rằng là đây là cơ hội để mua vào vì lợi nhuận nó tăng nếu bạn mua cổ phiếu này giá 90 thì bây giờ là nó 50 thì bao nhiêu lâu nó mới quay trở lại đến số này đúng không nên cái việc mà cổ phiếu nó đang yếu với thị trường yếu với thị trường thì bạn gì ạ yếu với thị trường thì rõ ràng là bạn thấy rằng là nó yếu với thị trường mà thì tại sao chúng ta mua vào chúng ta biết rằng là trên uh, thảo nguyên đó thì những cái động vật mà giả sử trong một cái đàn trâu rừng thì những con nào yếu nhất sẽ bị ăn thịt một là những con non hai là những con già ba là những con bị chấn thương vậy bạn mua những cổ phiếu yếu nhất thì bạn đang làm sau thắng thị trường bạn nghĩ nó rẻ bạn nghĩ rằng gì ạ à, cổ phiếu này có yếu tố cơ bản tốt như đấy là bạn nghĩ thôi hôm nay Dũng khi mà phân tích về cơ bản ấy, thì các bạn thấy là có ba yếu tố khiến bạn thấy rằng là việc phân tích cơ bản nó rất là khó khăn với nhiều nhà đầu tư thứ nhất là nó có quá nhiều chỉ số phức tạp mà không phải ai cũng hiểu các yếu tố chuyển số phức tạp đó cái thứ hai gì ạ không phải là các chuyên gia về phân tích cơ bản là đúng bởi vì gì ạ các chỉ số đó đặc biệt là những chỉ số được gì ạ được uh, chúng ta gọi là nhiều biến khác nhau nhiều công ty con khác nhau nên việc mà gì ạ đưa ra các chỉ số cơ bản để quyết định là cổ phiếu đầu tư tăng trưởng độ xác suất an toàn cao cái thứ ba là gì ạ nó liên quan đến thời gian cái thời gian rất là dài đúng không cái thời gian mà để chúng ta mua nắm giữ nó rất là dài và chính vì vậy khi mà nó mua dài như vậy thì dẫn đến là chúng ta cũng không thể là kiểm soát được bởi vì kinh tế vĩ mô nhưng nếu bạn hiểu rõ về yếu tố cơ bản bạn hiểu rõ về doanh nghiệp hiểu rõ dòng tiền hiểu rõ về chất xúc tác bạn hiểu rõ về những yếu tố cơ bản nó thì cái việc quan trọng nữa bạn phải kết hợp một cái phần đó là gì ạ dòng tiền thì hai nếu cái cơ bản tốt mà không có dòng tiền thì thôi vứt đi không đầu tư nữa nhưng nếu có dòng tiền thì chúng ta thấy là những yếu tố cơ bản nó đã phản ánh trên dòng tiền khi chúng ta mua nó mới an toàn à, đấy là cái điều đó à. thế thì đó là những điều quan trọng à, thực ra thì để chúng ta hiểu rõ trong quá trình đầu tư ạ à đầu tư siêu hạng thì tuần này cuối tuần này là chương trình đầu tư siêu hạng miễn phí để các bạn hiểu rõ nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký vào phần link bên dưới tức là trong cuối tuần này thứ sáu cái chương trình này thứ năm thứ sáu đã được uh, hoãn được khá lâu rồi nên anh chị em nào quan tâm đây là chương trình hoàn toàn miễn phí để giúp cho các bạn nắm được cái chương trình này đây là cái đường link ạ các bạn lưu ý ạ ở đây Dũng biết rằng là có một vài bạn đã đầu tư mua một vài cổ phiếu nhưng bây giờ thời điểm này thì gì ạ nó có hai cái chiến lược hôm qua Dũng chia sẻ chiến lược thứ nhất là xem các cổ phiếu mạnh hơn thị trường nắm giữ và tiếp tục theo dõi xem là nó mạnh hay yếu trong trong đợt điều chỉnh tới chiến lược thứ hai là thị trường rũ bỏ để chúng ta sẽ gì ạ tập trung vào cổ phiếu dẫn đầu thế thôi ạ còn bây các bạn bảo mua để xảy đây thì các bạn bảo mua là cổ phiếu này thì bây giờ các bạn thấy rằng là d gì ạ à, CM bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là ngành thép à, ngành đạm thời điểm này nó có lợi thế gì để tạo ra thành công có lợi thế gì để vượt ra thành công cái thứ hai là so với gì ạ à? đây là đáy thứ nhất này đáy thứ hai đáy thứ ba nếu giả sử trong trường hợp nó xấu nhất mà nó gãy đáy này tức là một cổ phiếu rất xấu khi nó gãy đáy năm hai tuần nha nếu về góc độ nào đó thì nó đang yếu hơn thị trường chung thị trường chung nó còn vượt trên này rồi mà nó đang yếu thị trường chung chúng ta mua dễ rất rủi ro đấy tiếp theo là gì ạ Lycosi à Lycosi nếu xét về trên biểu đồ tuần thì cổ phiếu này có một số tuần tức là 2 4 6 7 tuần đấy, tức là đang tích lũy trên 7 tuần nhưng cái số tuần này nó đang chưa ổn định khi số tuần nó chưa ổn định thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó chưa ổn cái điều thứ hai là chúng ta sẽ xem là đây là cái đợt hồi phục đầu tiên khối lượng lớn giá tăng mạnh thứ hai lần thứ hai khối lượng lớn và giá tăng mạnh nhưng nó vẫn chưa qua lần thứ ba khối lượng thấp hơn nó vẫn chưa vượt đỉnh lần thứ ba lần thứ tư ạ chưa vượt đỉnh thì rõ ràng là những cái đợt này nó chưa thể lên được ngay và chúng ta cần thêm thời gian để ổn định về nó Lã Huyền này VCI VCI thực tế là cổ phiếu này trên cái biên độ này đây lên biên độ nếu thường là cổ phiếu này để đi an toàn nhá để đi an toàn thì cái biên độ này nó sẽ có những đợt giảm ngắn hạn Đấy, biên độ nhỏ hơn trước khi đi xa hơn thì cái biên độ này nó sẽ an toàn hơn nha an toàn hơn nha các bạn nhớ nha ờ, tại vì cái vùng này là vùng cản lớn lên này cái khối lượng ở đây cũng tập trung khá lớn và khi cái việc vứt phá đi lên những cái phiên này khối lượng cũng gì ạ à, tương đối cao và giá không tăng thì rõ ràng nó chưa an toàn lắm à, Dũng sẽ phân tích thêm một vài cổ phiếu nữa Techcombank hôm nay có mua được không đấy thế thì khi mà các bạn nhìn cách đơn giản nhé các bạn đây là Dũng nói một cách đơn giản để các bạn mua này đây là cách mà Dũng mua Techcombank đầu tiên là xem cổ phiếu này mạnh hay yếu thị trường rõ ràng rõ vùng thị trường thì nó đang gì ạ ngang ngang thôi ngang thị trường trung ạ yếu tố thứ hai à, là nếu cổ phiếu này lên một cái cổ phiếu biến động này đây là biến động mạnh ở đây bắt đầu nó có một cái quá trình tích lũy dài rất dài nếu mà nói từ tháng này là tháng 11 tháng 12 à tháng 12 bây giờ đến tháng 3 đúng không tháng 3 là một khoảng thời gian rất dài 4 tháng trong một quá trình tích lũy như này thì về cơ bản nó có hai phương án xảy ra phương án thứ nhất là gì ạ nó vượt qua đầy với khối lượng lớn nó phải vượt qua khối lượng lớn nhé nếu khối lượng không lớn thì việc mà gì ạ nó vượt lên đến đâu đây nó lại thất bại vượt lên đến đâu đây nó lại thất bại nên cái việc mà gì ạ nó cần phải vượt qua khối lượng lớn rất lớn sau khi khối lượng lớn thì nó không lên được ngay nha nó không bao lên được ngay nên các bạn cũng đừng có vội vã nếu khối lượng lớn thì nó không lên được ngay đâu ạ bởi vì nó giống như trường hợp này đây là lên nó rũ bỏ trường kỳ lệch trường hợp thứ hai là gì ạ nó gãy luôn gãy luôn trong tính tiếp đấy thì việc kiểu gì mua được điểm này đấy nó khác gì mua điểm này đâu không khác gì nhau không khác gì đấy các bạn nhá không khác gì nhau cả thì về cơ bản thì mỗi hôm thì Dũng chia sẻ à, đôi chút cho các bạn à, các bạn tiếp tục theo dõi kênh của DBD tại vì nếu mà các bạn có hỏi thì trong lúc này để đưa ra phương án mua sẽ gì ạ à? không phương án tại vì những cổ phiếu hôm trước Dũng chia sẻ các bạn rồi có những cổ phiếu nào mua được thì Dũng đã mua mua rồi trong một vài hôm nay nếu bạn nào có mua được thì các bạn cũng biết là mua được cổ phiếu nào rồi nếu các bạn bạn nào trong cái nhóm DVD hôm qua thì Dũng cũng chia sẻ là gì ạ à? nếu có mua thì cũng mua được cổ phiếu nào thôi ạ chứ không phải tất cả hay là đây nhé các bạn nhìn này nhìn bên ngay cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ PC1 đấy lên khối lượng lớn giá không tăng lên khối lượng lớn giá không tăng thì nó chưa lên được đấy. khối lượng rất lớn giá không tăng thì nó đang vẫn còn gì ạ cung treo lơ lửng nó chưa lên được nên chúng ta thấy là dù lấy nào chúng ta cũng phân tích rất là nhanh thế ở đây chúng ta đây à cái ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật thì nó có ưu điểm đó là nó tìm kiếm cái điểm mua thì à, tìm kiếm để mua rất là nhanh và thứ hai là gì ạ à? nó biết điểm nào mua điểm nào bán cái thứ ba là gì ạ à? là nó làm gì ạ à? phân tích kỹ thuật nó sẽ cho chúng ta được gì ạ à? không phải mất thời gian đợi chờ cổ phiếu cổ phiếu thường là phân tích cơ bản thì mất rất nhiều thời gian đầu tư rất lâu cái nhược điểm của phân tích kỹ thuật đó là nếu các bạn không đầu tư dựa vào cái yếu tố cung cầu thì nó bị tâm lý rất lớn cái điều thứ hai là gì ạ nó bị chi phối đám đông nếu bạn không hiểu về nó bạn tuân nghe đám đông thì dẫn đến một tình trạng là bạn gì ạ à, bị, bị cảm xúc rất lớn và bạn thua lỗ trong trường hợp bạn kết hợp cả phân tích kỹ thuật cơ bản thì nó dễ đầu tiên là bạn sử dụng phân tích kỹ thuật trước sau đó thì bạn gì ạ à, tìm được cổ phiếu thành công bạn quay trở lại nghiên cứu xem là cái cổ phiếu đó nó có nòi nổ hay không ở đây ngòi nổ đó gì ạ à? ở à, dũng có một khái niệm ngòi nổ các bạn nhé Lòi nổ là những yếu tố mà giúp cho cái cổ phiếu có gia tăng lợi nhuận doanh thu trong thời gian tới. Cùng là cổ phiếu đầu tư công nhưng không phải là cổ phiếu đầu tư công nào cũng thành công. Ví dụ như các bạn nhìn thấy là giả sử đầu tư công VCG là cổ phiếu nó cũng được hưởng lợi trong đầu tư công. Đúng không? Vậy nếu VCG được hưởng lợi trong yếu tố đầu tư công thì tại sao VCG không tăng? À gì ạ? À? nó lại giảm bởi vì chúng ta hiểu đơn giản đó gì ạ rõ ràng những yếu tố đó nó không tạo ra lợi nhuận doanh thu cho cổ phiếu đó bởi vì một hợp đồng hai là bản thân là gì ạ những nhà tạo lập họ thấy là không ổn định họ không tham gia như thực vậy thì đấy là những yếu tố nó không giúp được cho các bạn à, à, đấy là cái điều trước khi kết thúc cái điều này thì một vài cái đồng chí tức là cái bạn này là bạn một là gì ạ bạn dùng nick ảo à, không ai tại vì cũng biết là bạn vào quấy nhưng thực ra bạn ở trong nhóm cho nó vui thôi đúng không nói cho vui thôi thứ nhất là gì ạ một là gì ạ bạn à, có thể bạn đang bị thua lỗ một cổ phiếu nào đó đấy chúng ta thấy không tức là những cái người bị thua lỗ nào đó thì họ không biết cách nào làm cái điều gì cả họ họ đang bị bấn loạn một cái điều gì đó họ không biết cách nào làm nào cả thì họ sẽ đi tìm các nhóm các group kín của họ để họ gì ạ à, dùng cách để họ xả chết nhưng thực tế là gì ạ à, nó giống như khi mà chúng ta xả chết á, chúng ta ném bùn á, thì cái bùn á, hay là chúng ta gọi là ném ném gọi là ném phân á, thì phân nó sẽ gì ạ à, dính vào tay chúng ta nên ở đây chúng ta cũng không không cần quan tâm nhưng dũng muốn để các bạn nhìn thấy là gì ạ khi mà chúng ta nó giống như là một cái room này nó có nước hoa thì nó sẽ ảnh nó rất là thơm và khi mà nó là phân thì chúng ta nếu mà chúng ta khuấy nó lên là nó sẽ gì ạ rất là thối nên chúng ta thấy là Dũng, Dũng để cho bạn này để chúng ta thấy là bạn xả bớt chết nhưng thực ra là thực tế là bạn chẳng thay đổi được đâu ạ à, hôm nay thì tiếp tục cho bạn đây buổi sau nếu vào trong nhóm mà gì ạ mà cái việc lịch sự nó không có thì chúng ta sẽ ao đi đúng không ao đi thì hôm nay đấy là một góc độ như vậy để các bạn hiểu đơn giản gì ạ cũng không muốn là gì ạ những người mà người ta như thế này người ta thực sự rất bấn loạn bản thân các bạn hiểu đơn giản là có thể các bạn cũng như vậy tức là khi chúng ta gặp vấn đề nào đó tức là về vấn đề về đau khổ về nọ kia thì người ta có rất nhiều cái giải pháp một là gì ạ à? người ta đi uống rượu hai là người ta đi chơi gái ba là người ta lên mạng xã hội để chửi bới thì bạn này là một trạng thái là lên mạng xã hội chửi bới đấy là các bạn hiểu rõ và cũng thông cảm các bạn đó một lần nữa xin cảm ơn và chúc các bạn thành công trong việc đầu tư chứng khoán tức là khi không có vấn đề giải quyết thì người ta sẽ tìm cách giải quyết như vậy đấy là tâm lý đấy ạ đấy, thì nếu các bạn nào thấy những điều này thì các bạn hiểu luôn là gì ạ người ta đang rất là đáng thương xin cảm ơn rất nhiều